Bye. đen to đấy tiền màu đen luôn chào anh nhá Đấy, bán bò hay mua bò anh? Mua đó À mua bò à? Vâng À đây mua được chưa? À, mua rồi mua à, con này À mua con này à? À vâng, vâng Con này bao tiền anh? Đây á 15 15 triệu 10, không phải ông 15 À, 10 triệu 500 Vâng, ok Con này bò cái anh nhỉ? Cả hai con bò cái hết à? Ủa nó đang uh, ờ, sượng người Các chú xa về đấy đó Vâng, à Phải đâu Những con bò này là mua hết rồi anh? Không biết Bò này không biết Chắc à. là cho là mua kia À đây Vâng, vâng sáng nay là chợ bò này diễn ra là bà con là đến đây là trao đổi buôn bán đây đông phết nhỉ? Chắc, chắc là anh là ờ, lâu rồi nhưng mà học sinh à, nghỉ thì nhà nước à, cho một cái tiền học sinh thì à nhà nước là à, cho vâng. tiền mình để gọi là chính sách để mua bò vâng. nuôi phát triển vâng. thế là chọn được con ý rồi đấy 15 triệu con này à, chắc chưa làm giống rồi nó quá nhỉ nó còn non thế nhỉ đúng không ừ, nó còn non lấy bò, bò con này ừ. kia mọi người cũng mua hết rồi à? bò đây chú uh, cúc uh, chợ cúc xa ấy à. ừ. nhà anh có gần đây không Hả? nhà anh có gần đây không đây á à? nhà của anh ấy ở ờ, nhà anh gần lắm à, vâng. đây ờ, hương chỉ ấy à hương chỉ vâng à. chỉ cách cách đây tầm đi đến cây số 19 là tầm uh, 5 cây đến nhà này à, 5 cây đến nhà rất gần thì, lên giúp thôi lên ừ. khó chào chị nhá mua bò chị hay đi bán hả không phải đâu đi chơi thôi à đi chơi thôi gì ừ. à. bò à, đẹp đấy nhiều con bò đẹp đấy cái để à, bà con làm giống Đấy, anh chia sẻ là nhà nước cho chính sách hộ nghèo để nuôi bò phát triển ở trong này có chợ có chợ nhỉ chị nhỉ ở trong này nó có hẳn một cái chợ bò chứ nhỉ à đây à à đây à vâng. thế ở đâu có cái chợ bò nữa nhỉ Võ Lâm có à, Võ Lâm có vâng. à. Chưa, chưa có thị trấn Ba Làng bây giờ chưa có bán đâu À này chưa có à Nhưng mà à. biết là Võ Lâm có rồi nhưng mà mấy mấy hôm thì mấy trở ở đây cũng bán Vâng vâng vâng vâng À đông nhiều luôn à, Phía này Thấy là bà con là bò là chở là nhiều luôn hôm ông uh, ờ, ra đây để mua bò một con một hai con ba đây này bò đực thế này đang thấy là bò con đang, đang được trao đổi buôn bán xem đợt này bà con buôn bán rất là đông Chào các anh nhá Đây mua bò hay bán bò đây Bà con đây Con này bao tiền con này Con này à? Con này 30 triệu đấy 30 triệu à? con này chắc là to chắc là cao hơn chứ nhỉ con này phải 40 chứ không đến đâu đến à ba may nữa à đấy à, hai con là nhanh nhau hết nhưng mà con này to hơn mà to hơn nhưng mà con này thì ờ, ít hơn con à à đấy ừ. à, em tưởng là to hơn thì nó sẽ tiền nó sẽ to hơn chứ không phải à không phải đâu không phải à. không chính nếu mà bán mà mình bán cày bán kéo thì nó phải đắt tiền hơn ừ nhưng mà bán ờ, giá thịt giá nằm thì con này chắc chắn là nhiều tiền hơn rồi con này to hơn đủ to cao này mà ba mươi triệu ba triệu xem phía dưới này nó còn mấy con đây này nhiều phết đây chín luôn nhỉ còn được cơ con cái mình lùn chân lùn đủ con này bán bao nhiêu anh à? con này bán bao nhiêu chưa bán ạ à? chưa bán đâu gì vâng. nhưng mà nếu mà ý thì mình bán là bán bao nhiêu từng tám chín triệu tám chín triệu vẫn chưa có khách quá chưa. ở bên, bên kia là đi bên nào nhỉ đi qua cầu treo sang bên nào nhỉ thôn nào chỉ đi, chỉ đi làng đấy thôi à, thôn đấy em biết tên tên gì không tên tên thôn ở bên đấy bản bên đấy đường đường ấy à. cảm ơn hai con trên kia to kìa con này nhìn đến tuyển Úi xưa Cả nó to thôi rồi Con này con to này Con này con to bác thấy à, giao dịch xong rồi đấy con này bán được rồi à rất lên rồi thôi à, chân ừ. thẻ à phía dưới này à, lũ à, hôm qua mưa này dạ, vâng, dạ, mưa này cái là ấy luôn chụp màu thôi bây giờ thì đang thấy là đi qua có một cái cầu treo đang qua lúc này là ngô đê mà bị này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mua tạo thì chỉ mua mua á tỏ có tờ tàu xa mua thì đấy chắc từ á quay chiều luôn chỉ từ á ốc của tàu xa dễ nhót nào với nhưng nhà chồng không có tù nay chỉ lúc nào có có tù thì thiếu à tôi nè tàu chồng thế là tuần rồi này 60 thì về chết thôi. Bán rẻ hơn, bán mua mà không đấy. 接到叫我那年，我买不打算买打不路了。我用我那么那一年叫了干么？能能啊咋？能啊咋不？啊，你熬熬我暖呢？那你个快可以有一点的了。到买鬼机嘛？哦，你买我了。什么鬼机啊？什么鬼机啊？来来，真闹了，多发还有厉害了，太多了，这个。 Đấy, con đường này thì mình sẽ chạy lên uh, thành phố Cao Bằng Đến vị trí này thì anh em mình sẽ có một cái con đường rẽ uh, sang bên uh, Bắc Cạn nhé đây, đây là cái con đường quốc lộ mình sẽ chạy lên thẳng uh, thành phố Cao Bằng cái này phố Bằng thì còn hơn 100 uh, ờ, hai mấy km nữa Thì anh em mình uh, sẽ rẽ sang đây rẽ tay phải mình sẽ sang Bắc Cạn Sang Hồ Ba Bể và qua thành phố Bắc Chào Cạn thì mình sẽ sang uh, thành phố Lạng Sơn ừ. Nơi uh, mà Hòa với lốc sinh ra và lớn lên ừ, Đúng rồi Rồi anh em bây giờ lại lên đường thôi trên cung đường à, sang Bắc Cạn thì à, đi qua đây Giang à, thấy là có một cái rừng uh, vầu trúc rất là đẹp như trong phim luôn rất là đẹp kiếm hiệp đường này uh, khoảng 100 à, km mình sẽ đến à, Bắc Cạn Đó là đến địa điểm Hồ Ba Bể anh em mình Chido, ahora. ¿eh? tiếp tục lên đường mọi người ăn uh, ăn cái gì đây anh em ăn gì đây à con này có cá tép này Nãy mình có hỏi à, anh kia thì bảo là còn hơn 40 cây mới đến hồ Ba Bể <laughs> Sao <laughs> Chị ơi và em ấy không quen đi phượt nhiều em ấy đi chậm mình quen đi phượt rồi chị à, chủ quán rất là nhiều bình rượu luôn này con này như là rượu thuốc bắc đấy toàn rượu thuốc bắc à chị ơi rượu thuốc bắc cái rượu gì đây cái rượu chị này này đó bình rượu á rượu à, sim này sim sâm cau nho rừng chi ai giờ nhiều phết chị chủ quán là người tày luôn đấy thôi anh em chén nó người lao chứ người tày rồi <laughs> Thế thì anh em ra sang Lào bên uh, nhà Hòa để giúp uh, em Hòa trồng quế đấy. Nào Lào cái Thái Nguyên. Anh em ăn xong thì tiếp tục di chuyển nhé. Nhất là phải làm năng lượng, không có năng lượng là không thể đi được. Chào chưa? chào đây thì uh, cũng uh, bình dân thôi ba anh em Không gì cả trứng này thịt luộc Đó. Uh, chả cá lốt canh thì uh, rong ngót đó cơm thì là cơm tám thơm Rồi, xin mời tất cả mọi người cùng ăn cơm với ba anh em nhé Ăn xong thì mình tiếp tục lên đường đây rau muống xào thử miếng rau muống này hmm. rau muống này biến thành à có măng à chờ mình múc anh măng tí à thử cho măng uh, của đồng bào uh, ờ, tay ở ờ, bắc cạn không ngon không măng bắc cạn là măng còn ừ. số một măng, măng bắt đồ hả à, chị ơi ăn đi hỏi lắm <laughs> cho tôi miếng ừ. ngon quá ăn đi rau muống xào là ngon Đấy. ok chưa ok nhiều ớt quá cho vào kệ đấy à, ớt lên em hòa em không ăn cay được ăn khoan cây đâu ngọt thôi cuộc đời em ấy chỉ thích ngọt ăn và bùi em nổi nhà các bác ăn cơm với ba anh em nha mình cả nhà ăn cơm nha đây ớt này răng thấy rất là thơm ngon tuyệt đấy em chả là lốt ở bên bạc tàn ngon hơn. Chắc là lộn của hoa. <laughs> ừ. Ngon tuyệt, ngon tuyệt. anh em ờ, đang ăn cơm thì cũng có một chú cún sang ờ, cũng muốn ờ, <laughs> ăn cùng chú gì bà mẹ đấy ô nhờ, ô vừa để con ăn bầu sữa lòng đường đấy tí nữa thì mình có cắn ờ, anh Hòa nhá cắn anh Hòa là anh không cho tình anh không cho thức ăn nữa đâu Rồi ờ, xong nghỉ ngơi một lúc ba anh em tiếp tục di chuyển vâng, thấy là trên đường ờ, đi con đường Bắc Cạn này thì à, thấy bà con nên nuôi ngựa khá là nhiều vậy là khu vực trên này thì à, đồng bào dân tộc Tày rất thích nuôi à, ngựa Ngày trước mà đang nhớ là Cao Bằng thì bà con ở Cao Bằng cũng hay nuôi ngựa này thì mọi người sẽ chạy ra quốc lộ là 279 Đấy, quốc lộ uh, ờ, rẽ từ uh, Bảo Lạc Cao Bằng sang bên Bắc cạn hai bên đường thì uh, con trồng ngô này chuối này bên Bắc ờ, Cạn này ờ, Giang thấy là một người nuôi trâu Bò thì ờ, cũng có nhưng mà có vẻ là trâu là một người chuộng hơn Ồ, cảnh rất là đẹp luôn nha mọi người nha Thời tiết hôm nay thì khá là đẹp Đấy, đi qua người thì nên mình đàn ngựa luôn này Đấy, thấy không? đó bên này thì ờ, đang thấy là mọi người rất là nuôi ngựa vào đây thì thấy ờ, đàn ngựa 5 con ờ, Giang xin hẹn là mọi người ở tập tiếp theo nhé à, con đường về à, Lạng Sơn Giang sẽ gửi lại cho mọi người cùng à, biết chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những vô tiếp theo